số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật <coughs> hiệu bếp là Paloma, Rinnai và Haman có đầy đủ hết thì đây là một số dòng à, bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản đây ở cái hai cái cây này ừ. còn ở phía bên à, phải đây có thêm một cây này là cây bếp mặt kính full chức năng ừ. giờ tôi sẽ giới thiệu cho lần lượt từng con đầu, đầu tiên là con bếp số 1 số thứ tự là số 1 mã số của nó là 09 uh, 918255 hiệu bếp là Paloma model của nó là 330 SB thì đây là dòng bếp nút xoay có mặt men chống xước thì các bạn quan tâm đến những cái dòng bếp nào hay là mình đã lựa chọn được cho mình á các bạn lựa chọn được cho mình cái những cái dòng bếp mà mình ưng ý và vừa với cái tầm giá của các bạn muốn mua á thì các bạn có thể à, chụp lại cái màn hình của cái con đó ở ngay cái vị trí mà các bạn muốn mua hoặc là mình có nhắn kèm thêm à, cái mã số này cái mã số của nó đây là cái mã số series của bếp 901745 ừ. đây còn trường hợp mà nếu mà các bạn chỉ nhắn cái số thứ tự thôi mà các bạn không nhắn cái chụp hình cái bếp á thì nhiều khi cái bếp này nó sẽ được thay đổi bằng con bếp khác vào cái vị trí số 3 này nó sẽ không đúng nữa nên các bạn à, có nhắn thì mình nên nhắn những cái mã số series này để nhân viên dễ à, tra ra và gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì các bạn cũng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được. Thì đối với những cái ờ, dòng bếp có tính năng cơ bản này á <coughs> thì nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi. Đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi ờ, tắt lửa. Đó là hai cái tính năng an toàn cơ bản mà bắt buộc những dòng bếp ga Nhật nào cũng phải có. Tiếp theo, đây là con bếp số thứ tự là số 2. Bếp này được sản xuất vào năm 2016. Mã số của nó là 007496. Giá 2 triệu 2. Thì bếp này rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi cũng đã lắp vào cái bếp này là một cái loại công tắc rang để cho các bạn có thể rang hay nấu được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ tại vì ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi á thì à, nó chỉ chịu nhiệt độ ở hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại nhiều khi các bạn muốn à, nấu hay rang những món có nhiệt độ cao thì que cảm biến nó đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi thì nó sẽ là tắt bếp đi rất là bất tiện còn có một số bếp thì nó sẽ có tích hợp cái tính năng rang ở trên đây trên mặt bếp này đây là cái nút 3 giây chế độ rang thì nó chỉ tăng thêm cái que cảm biến lên 50 độ nữa là 300 độ thì bếp nó cũng sẽ khóa khe ừ, còn à, rẻ hơn ờ, khuyến mại của tôi á chút shop chúng tôi có gắn một cái loại công tắc rang này đây thì các bạn ờ, muốn sử dụng á, thì các bạn sẽ bật qua phía bên trái này bật qua phía bên trái này nè thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến nó lên các bạn có thể nấu hay là rang được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa và các bạn muốn trở về trạng thái mặc định của nhà sản xuất thì các bạn sẽ bật qua phía bên phải này để tắt cái tính năng rang đó đi rất là đơn giản các bạn à, đang sử dụng bếp ở nhà của mình á mà những dòng bếp nội địa Nhật mà không có tính năng rang này á, mà các bạn muốn gắn á, thì có thể liên hệ đến shop nhân viên chúng tôi sẽ à, tư vấn hỗ trợ cho các bạn lắp đặt công à, tắc rang này đây là dòng bếp số 2 năm 2016 mặt men chống xước tiếp theo con bếp số thứ tự là số 3 giá một triệu rưỡi đây là dòng bếp Paloma thì có một số bếp thì tôi đã gắn cái công tắc rang còn có một số bếp thì tôi không có gắn ừ. các bạn mà chọn cho mình được bếp nào mà mình ưng ý mà lại muốn gắn thêm công tắc rang thì có thể liên hệ đến shop thì bếp này có mặt sơn tĩnh điện ừ. tiếp theo mã số thứ tự là số 4 mã số series của nó là 035224 giá 1 triệu 7 đây là dòng bếp Rinnai VH56BL Bếp này cũng có mặt men chống xước Tiếp theo con bếp số 5 được sản xuất vào năm 2016 Bếp này thì cũng đã được lắp công tắc rang vào đây rồi ừ. Thì có một số bếp á, nó không có cái nút 3 giây ở trên bếp này Thì tôi sẽ gắn cái công tắc rang ở ờ, đây Còn có một số bếp á, nó đã tích hợp nó đã có cái công tắc ờ, rang đó, có cái nút 3 giây này nè thì khi mà gắn thì tôi cũng sẽ gắn tích hợp vào ở nút này thì các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến nó lên nhiệt độ ờ, tối đa các bạn có thể nấu được những món có nhiệt độ cao hay rang được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa đây là con bếp số 5 sản xuất vào năm 2016 tiếp theo con bếp số 6 Năm sản xuất của nó là năm 2017 <coughs> Và cũng đã được lắp công tắc rang đây Công tắc này thì đang ở vị trí này là mở đây Các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ gạt qua phía bên phải này Để nó tắt đi Bếp này cũng có mặt men chống xước Trên cùng vị trí số 7 ờ, Bếp này được sản xuất vào năm 2017 giá thì nó chỉ có 1 triệu 8 thôi mã số của nó là 072244 cũng đã được lắp công tắc rang rồi mặt men thì mặt men là mặt men chống xước này tiếp theo tôi qua cái cây thứ hai là cái cây bếp có nút nhấn cũng là cái tính năng an toàn cơ bản ở vị trí số 8 Bếp này được sản xuất vào năm 2017 Hiệu Paloma N86B Bếp cũng có mặt men chống xước Vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma Model của nó là 800B Giá 2 triệu Mã số của nó là 908279 Lát gói ở ngoài đó đó Tiếp theo, số thứ tự là số 10. Đây là dòng bếp Rinnai. Model của nó là RTE660CT. E Cũng có mặt men chống xước. Số thứ tự 11. Hiệu bếp là Rinnai KGM64DG. Năm sản xuất của nó vào năm 2015, giá 2 triệu 7. Số seri của nó là 001625 Bếp cũng có mặt men chống xước đây Giá này thì à, Nó nằm ở cái đây Trên mặt bếp này thì nó có một cái vết xước Do trong quá trình à, vận chuyển về thì nó đã bị cấn Nó xước ở đây Thì nó sẽ nằm ở cái giá này Tiếp theo Số thứ tự 12 năm 2019 009640 hiệu bếp là Rinnai rt 64 ZH GH7S2 bếp này cũng có mặt men chống xước tiếp theo nữa con số thứ tự là số 13 giá 1 triệu rưỡi đây là dòng bếp uh, Paloma có mặt mà sơn à, tĩnh điện và số 14 của nó là con bếp Rinnai KGM64BE Có mặt men chống xước đây Năm của nó vào năm 2016 giá 2 triệu 6 Tiếp theo tôi sẽ qua cái cây bếp mặt kính full chức năng Con bếp số thứ tự 15 Nó là dòng bếp ờ, cao cấp có mặt kính cường lực viền à, cái viền mặt kính bằng inox đây thì đối với dòng bếp này á thì nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì bếp này ở bếp nướng á, thì nó có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và cái nút điều chỉnh ngọn lửa theo loại thực phẩm nướng đây ở à, cái nút chỉnh lửa nướng á, cái chỉnh lửa bếp nướng thì nó cũng là cái nút điện tử và nó có hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa ở bếp bên phải thì nó có chế độ nấu ờ, chọn nhiệt độ chiên đây chế độ nấu nước chế độ hâm và chế độ rang thì chế độ hâm á giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì khi ta muốn hâm nóng lại thì ta sẽ ờ, chọn vào cái chế độ ở trên cùng này nó sẽ hâm nóng thức ăn lên thêm khoảng gần 30 ờ, giây đến một phút nữa thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga lại ở bếp phía bên trái tôi thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo ở dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo và nó cũng có hẹn giờ nấu tiếp theo con bếp số thứ tự là 16 bếp này cũng là bếp nướng hai tầng lửa có hẹn giờ nướng và nó cũng có những cái chế độ nấu nướng đây nhưng mà nó sẽ thay đổi cái vị trí thì tùy những cái dòng bếp nó sẽ thay đổi những cái vị trí bên phải và bên trái theo cái thói quen của người sử dụng chứ không phải là nhất thiết phải nằm đúng một cái vị trí phía bên trái hoặc là bên phải cho những cái chức năng đó bếp này cũng có mặt kính thì đây là cái học pin của nó đây thì nó sử dụng cái ờ, học pin ờ, sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau nên cái viên pin sạc của tôi á, nó sẽ không được ờ, lắp vừa vào cái vị trí học pin này nên khi giao bếp á, thì tôi sẽ lắp cái viên pin sạc trực tiếp vào bên trong bếp ở phía sau học pin này khi nhận bếp về thì các bạn chỉ việc cắm dây ga vào cái à, bếp phía đầu nối ga ở phía sau bếp á mình mở ga ra là sử dụng bếp thôi bếp có mặt kính cường lực có kiền và nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox tiếp theo con bếp số 17 đây là dòng bếp Paloma mặt kính cái viền này là cái viền màu à, bạc nè 61 VWCK ở phía bếp bên trái này thì nó cũng có tính năng là nấu nước chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang ở bếp bên phải thì nó chỉ có tính năng nấu cơm và nấu cháo nhưng đối với dòng bếp Paloma này á, thì nó có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng đồng hồ này nó sẽ hiện thị cái ánh đèn ở trên mặt bếp đây đây là cái bếp mô phỏng ở trên cái mặt bếp này đèn sáng ở vị trí nào là hẹn giờ ở vị trí đó và bếp nướng nó cũng là nướng uh, hai tầng lửa đây là cái cần điều chỉnh ga của bếp nướng đây trên và dưới nè thời gian nướng vào mặc định của nó sẽ là 9 phút tiếp theo con bếp số 18 đây là dòng bếp Rinnai đây nó cũng có những cái tính năng tương tự những dòng bếp khác đây hiện giờ nấu chế độ nấu cơm nấu cháo nhiệt độ chiên nấu nước hâm và chế độ rang hẹn giờ nấu bếp này có mặt kính cường lực Số thứ tự của nó là số 18, giá 4 triệu rưỡi. Tiếp theo con bếp số 19 <coughs> Cũng là dòng bếp Paloma Nhưng mà nó có cái viền ở mặt trước này là cái viền màu đỏ Mã số ờ, đi theo bếp là 400104 Đây. Nó cũng có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp Ở trên cùng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 đây là bên phải đây là cái mặt hàng màn hình hiển thị ờ, cộng trừ để tăng giảm thời gian đây là những cái chế độ nấu cơm và nấu cháo tiếp theo ở vị trí bên phải thì nó sẽ có tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga và chế độ hâm nè chế độ rang nút 3 giây và hẹn giờ nướng ở đây nướng hai tầng lửa nè đây cái tem ở bên hông của nó đây Model của nó là LW2273TR. Đây là dòng bếp Haman. Bếp này à, được sản xuất vào tháng 12 năm 2017. Ừ. Tiếp theo thì à, tôi sẽ qua thêm những dòng à, bếp ga âm và từ âm. Thì đây là một số bếp âm đây. Bắt đầu con số thứ tự là 21 giá 3 triệu rưỡi. Đây là dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba. Model của nó là BHPM46BS. Thì ở à, đây là những cái nút tròn à, mở cho từng bếp đây. Bên phải bên trong bếp nướng và bếp bên trái. Và trên cùng này là nút công tắc nguồn. Ở phía dưới này có cái ốp này các bạn nhấn vô để cho nó bung ra nè. Thì nó sẽ có những cái bảng chọn cho bếp bên à, phải. Đây là bếp nướng và đây là của bếp bên trái và nó cũng có ờ, cái bếp nướng rất là tiện lợi tất cả những dòng bếp ga bếp từ nội địa Nhật đều có ờ, cái lò nướng tiếp theo số thứ tự là số 22 đây là cái dòng bếp hàng trưng bày bếp này có mặt men chống xước và đây là học pin của nó đây thì bếp này được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 và đây cái đầu chờ này là cái đầu chờ để sạc pin đây tôi đã làm sẵn ra và để ở trong hộp pin này để cho nó gọn hơn bếp ừ, này thì nó cũng có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi đây là cái chế độ rang các bạn mà muốn ờ, rang nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái thì có thể ờ, liên hệ đến shop chúng tôi để được hỗ trợ và hướng dẫn lắp cái công tắc rang đó trên cùng số 23 đây là dòng bếp ga âm có mặt kính tràn viền màu đen ha ừ. thì à, ở cái hai bếp ngoài này thì có nắp che đầu chia lửa này và kiềng của nó sẽ bằng inox vì hai bếp này ngoài này thì à, sử dụng sẽ được sử dụng thường xuyên hơn nên chất liệu nó bằng inox sẽ bền và tốt hơn ừ. đây là bếp nướng của nó đây và đây là hai cái à, miếng ốp ở bên hông bếp như thế này thì một số bếp á nó sẽ còn hai cái miếng ốp này nhưng có một số bếp thì nó sẽ mất đi do trong cái quá trình à, vận chuyển về hoặc là đã mất từ ngay ở bên Nhật rồi nên à, bếp nào có thì tôi sẽ gửi kèm thêm theo tôi sẽ gửi kèm theo bếp khi các bạn mua còn bếp nào không có thì à, bắt buộc phải chịu không có thì miếng ốp này thì các bạn có thể để che chắn thêm cái lỗ hở ở vị trí này thôi chứ cũng không có ờ, ảnh hưởng gì nhiều thì đối với dòng bếp này nó sẽ có những cái nút bật bếp ở đây đây là bếp bên phải nè các bạn sẽ ờ, nhìn vào cái hiển thị của cái nút chấm đen này nó sẽ vị trí cho ba cái mặt bếp ở phía trên đấy đây là bếp bên phải đây đây là bếp phía bên ờ, trong và bên đây là bếp bên trái các bạn nhấn ra thì nó sẽ bung cái nút ra thì nó sẽ làm đánh lửa mở bếp sử dụng các bạn vặn qua hướng bên phải thì nó sẽ đánh lửa à, nó sẽ chỉnh lửa lớn khi vặn ngược chiều kim đồng hồ á, thì nó sẽ chỉnh cái ngọn lửa nhỏ lại và đây là cái nút nguồn công tắc nguồn các bạn phải ờ, trước khi sử dụng bếp á, thì các bạn phải đè giữ nút này hơn một giây để nó mở ờ, nó sáng cái đèn ở trên vị trí này lên thì các bạn mới sử dụng được bếp và ở phía dưới này các bạn nhấn vô để nó bung ra nè thì nó sẽ có những cái chọn chức năng cho bếp nướng đây đây là cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút chỉnh lửa cho chế độ nướng tự động loại thực phẩm đây hẹn giờ nướng ở bếp bên trái này thì nó có chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt ra và chế độ hâm và nó cũng có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo đối với dòng bếp này thì nó cũng sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp bên trái bên phải và bên trong cộng trừ là để tăng giảm cái thời gian ở phía bên trái này thì cái nó sẽ có cái nút này là cái nút mở bếp nướng và đây là cái hộp pin các bạn đè và kéo ra thì nó cũng sử dụng cục ờ, hai cục pin đại đi đôi với nhau nè và đây là cái đầu chờ để tôi lắp pin sạc tôi sạc pin nhé đây đầu chờ là để tôi sạc pin khi các bạn sạc pin đầy thì các bạn sẽ ờ, tháo sạc ra rồi mình để gọn cái đầu chờ sạc này vào bên trong hộp pin này rồi mình đẩy lại để cho nó gọn đây là những dòng bếp mà đã được ờ, shop chúng tôi vệ sinh sạch sẽ và qua đó thì nó sẽ tôi shop chúng tôi cũng có ờ, bán những cái dòng bếp ờ, từ chưa vệ sinh nếu các bạn nào muốn bếp nguyên không đụng chạm thì có thể lựa chọn mình những cái dòng bếp này chưa vệ sinh thì đây là dòng bếp từ Hitachi HTBA6S ừ. đây bếp chưa vệ sinh hình thức của nó đây và dưới cùng ở dưới phía dưới này đây là dòng bếp National KZ32 321GB ờ, GS và đây là cái à, nút chọn những cái à, cho từ bếp đây bếp bên trái bếp nướng bếp bên trong và bếp bên phải ừ. và nó <coughs> ở bên phía bên trái Hitachi này thì nó sẽ có à, những cái phím nút bấm ở trên mặt bếp này ừ. Để tiếp tục video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính Đây là dòng bếp Paloma Model là N800V Thì tôi sẽ test bếp này để giao cho khách Thì đây là nội thất bên trong của bếp đây Các bạn nào có nhu cầu sử dụng những dòng à, mặt hàng nội địa Nhật có thể liên hệ đến ờ, shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được Giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp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 thì ở phía bên à, phải bếp á, ở à, phần à, mặt nắp cái cạnh nắp nè nó có hai cái vết xước cấn ở đây ở bên trước đằng trước và phía góc này góc sau đây là bếp nướng thì ở bếp nướng này nó có mâm hứng và vỉ này đều là bằng inox nha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 nước mà nó có trào ra thì nó chỉ ở trên bề mặt bếp chứ không thể nào mà làm ngập được cái đầu chia lửa đó nguyên nhân mà để làm tắt lửa thì chỉ có do gió thổi mạnh thì bếp nó mới à, tắt lửa trường hợp mà nước trào ra để làm tắt lửa thì rất là ít xảy ra bếp thì đã khóa ga kèm theo cái tiếng à, bếp còn có một số bếp á, nó sẽ báo cái tiếng à, nó chỉ báo cái tiếng đóng rò le thôi đó là thiết kế của mỗi dòng bếp đây bên trái đã khóa ga nè, bên phải khóa và bếp nướng cũng đã khóa ga công tắc đang ở vị trí là mở đây tính năng thứ hai là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay cho hai đáy nồi khi mà thử tính năng này á các bạn nên dùng những cái loại nồi có đáy dày vì ở cái đầu cảm ờ, biến này nè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 thì các bạn mới sử dụng được bếp còn nếu mà các bạn à, lắp đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động đây bếp bên trái của tôi đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi thì đối với dòng bếp này thì cái chế độ ra nút 3 giây của nó đây nó nằm ở phía bên phải này thì nó chỉ có khi mà ta sử dụng á ta à, nhấn 3 giây để nó kích hoạt cái que cảm biến ở phía bên phải này lên thêm à, nữa là 300 độ thì khi ta sử dụng nó cũng sẽ khóa ra lại khi mà đạt đến nhiệt độ ờ, khóa ra thì nó sẽ khóa ra lại cũng là rất là bất tiện cho chúng ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao không được thoải mái nữa thì shop chúng tôi có gắn thêm sẽ gắn thêm một cái loại ờ, có gắn thêm một cái loại công tắc rang để cho các bạn rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa thì các bạn ờ, có muốn ờ, gắn thêm công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop thì chúng tôi sẽ gắn cái công tắc rang đó vào ờ, bếp bên phải này và sẽ được tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn nhấn giữ cái nút 3 giây này để nó sáng đèn lên nè thì nó sẽ cho chúng ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt ngọn lửa nữa khi các bạn không chọn cái tính năng rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn để tắt đi hoặc là mình tắt bếp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 giờ tôi cũng sẽ ờ, mở bếp nướng này lên cho các bạn xem này ở bếp nướng này thì khi các bạn sử dụng thì các bạn phải giữ tay để giữ tay ờ, lâu hơn so với ở bên trên bếp nấu này lý do là ở bếp nướng này nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên khi mà các bạn ờ, nhấn lên thì các bạn phải giữ tay lâu để nó tỏa đều cái ngọn lửa ra rồi hãy buông